tôi ở nhà bạn ở nhà anh chị cô chú ở nhà mọi người cùng ở nhà cùng đẩy lùi coronavirus đi xa